đây khách hàng đang thu bằng lay này nè nha thì à, thu qua một cái phần mềm vừa hát mà vừa đàn luôn thì sau đó thì mình sẽ mix ra nó sẽ có một cái âm thanh nó sẽ khác Đấy. micro lay là một micro có thể à, nói chuyện voi này à, thu âm guitar và đàn này rồi tiếp theo nữa là mình sẽ podcast được à thì sẽ có sẽ có cái chân không nhưng sẽ có chân có cái chân để mà mình có thể là treo nó ở trên bàn kẹp xuống Ủa, quên quên quên à anh anh sẽ có cái chân để mà treo trên bàn để xuống là ok à đâu từ từ để em coi nghe lại nha vui cùng ký ức về trong giấc mơ luôn gọi tên đôi khi tôi muốn cố quên đi nhưng xóa sao ngàn vết dấu thêm trở lại nơi đã từng ngày đó khi ta gần bên rồi một ngày em đã quay lưng trong cơn mưa tháng năm